Xin chào tất cả anh em Hôm nay à, tôi tiếp tục gửi đến anh em <clears throat> với cái bộ sản phẩm đồ chơi tài xỉu bịp hoàn toàn không tang đó chính là bộ hột bay như anh em đã nghe đến bộ hột bay này thì chắc là cũng khá là quen đúng không về cái bộ hột này hiện tại thì à, tôi nói luôn anh em là bên cơ sở của chúng tôi đang là một cái sản phẩm độc quyền Cái hột bay này thì cũng không phải là xa lạ với anh em nữa bởi vì sao thứ nhất ấy, là cái hiệu quả của nó thứ hai nữa là cái uh, sự chính xác của nó thứ ba nó là cái um, khi anh em đi lắc ấy khi lắc tài xỉu đánh tài xỉu ấy, thì nó mang đến cho anh em rất nhiều ưu điểm cái ưu điểm thứ nhất nó là không tan bao soi dọi trẻ ngâm nước muối thử đèn nói chung là tất cả mọi ờ, cái cái thứ hai nữa là chúng ta khi lắc chúng ta có thể điều chỉnh được ví dụ muốn giữ tài hoặc giữ xỉu hoặc là lắc hột đi lắc đứng thì rất là hiệu quả rất là ok vì về cái bộ sản phẩm hột tài xỉu bay này tôi cũng không cần phải nói nhiều nữa vì rất nhiều anh em rất rất nhiều anh em đã biết đến bộ hột tài xỉu bay này nó khác với lại cái bộ những cái bộ hột tài xỉu bình thường ví dụ như là hột ờ, nghiêng tài nghiêng xỉu này hay còn gọi là hột lệch tài lệch xỉu hay là hột báo này, hột, à, còn gọi là hột máy hoặc là hột à, chống thầy thợ chống tiếng ấy không nữa thì thầy à, chống à, hột à, bão tất cả những cái loại hột đó ấy, thì nó cũng mỗi cái mỗi loại hột ấy, nó có một cái ưu điểm ờ, khác nhau nhưng mà theo cái quan điểm của tôi thì cái bộ hột bay này nó là nằm giữ đủ tất cả các yếu tố của cái um, những cái bộ hột kia kết hợp lại để tránh là mất thời gian cho anh em tôi sẽ test thử cho anh em xem cái sự hiệu quả của cái bộ hột này đây uh, còn là một cục nam châm ở cái loa và tôi sẽ test thử cho anh em xem nhé. Đây, anh em nhìn chùm chìa khóa nhé Đó, hoàn toàn không dính không hết gì nhé dĩa này nhiều anh em cũng gọi đến hỏi gọi điện đến hỏi tôi ở đây có phải là hột nghiêng tài nghiêng xỉu hay còn gọi là hột nặng nhẹ không và cái nắp này có phải là nắp âm dương không mà tại sao có thể giữ tài giữ xỉu hoặc là lắc đi hột như thế tôi nói với anh em đây hoàn toàn không đây nó là những cái nắp cái dĩa hoàn toàn bình thường bây giờ tôi sẽ test thử à, đèn cho anh em xem đây nắp thì thôi cho cái đây nó là cái à, nắp sơn toa đây, dĩa này dĩa hoàn toàn bình thường nhé trong suốt anh em nhé Đó. còn về hột đây anh em nhìn hột này. Đó, vâng, hột rất là trong anh em nhé trong suốt hoàn toàn không có tăng tích gì cả về cái ưu điểm của bộ hột này là khi lắc chúng ta có thể giữ tài giữ xỉu được hoặc là lắc đi hột được ví dụ đang tài chúng ta có thể lắc về xỉu xỉu chúng ta gọi lắc qua tài hoặc là giữ tài giữ xỉu chỉ cần ờ, một ừ, cái bộ hột này thôi còn chén dĩa hoàn toàn bình thường bây giờ tôi sẽ test thử cho anh nha bây giờ nó đang là tài tôi sẽ giữ tài cho anh em xem nhé. đó ba năm sáu ấy hai ba sáu ấy ba bốn năm này lại về hai ba sáu ấy đó, bây giờ là bão bàng ba vừa rồi là tôi giữ tài được ờ, nếu tôi theo tôi không nhầm thì được 5 chén tài bây giờ tôi sẽ giữ xỉu cho anh em xem nhé Đó, 1 1 1 2 2 này 4 4 2 này, vẫn là xỉu 10 này. 1 1 5 này, xỉu 7 này. một hai ba này xỉu 6 ấy. <clears throat> nói chung là khi lắc ấy thì tất nhiên là nó sẽ có những cái chén nó phản nhưng mà tỷ lệ phản nó không nhiều ví dụ chúng ta có thể là lắc trong 5 chén thì trong số đó ấy, thì có thể là có một chén phản hoặc là 6 chén thì có có thể là có một chén phản cái đấy thì chúng ta không thể tránh được đây, bây giờ đang xỉu tôi sẽ tiếp tục giữ xỉu cho anh xem hai ba năm này một ba ba này 1 2 3 tiếp tục xỉu 3 3 4 xỉu 10 đó, bây giờ nó sang tài rồi khi nó sang tài này thì nó có thể nó chỉ để giữ nó sang ví dụ tôi đang muốn giữ xỉu tiếp nhé nhưng mà nó sang tài khi sang tài này thì nó chỉ đứng sang một cái thôi xong rồi nó sang một chén thôi xong rồi nó lại tiếp tục nó quay về xỉu bây giờ tôi sẽ đưa về xỉu và tiếp tục giữ xỉu cho anh em xem nhé hai ba 233 này sáu vẫn là xỉu rồi đó giờ bão nhất nhé bàn một đó vẫn là xỉu anh em nhé vẫn là xỉu tiếp tục vẫn là xỉu một 134 này đó, bây giờ nó sang tài rồi khi sang tài này tôi muốn đưa nó về xỉu bây giờ vừa rồi là tôi đã giữ tài và giữ xỉu bây giờ tôi sẽ lắc hột đi cho anh em xem rồi đang tài tôi sẽ lắc về xỉu đó một ba bốn nhé sang tài hai bốn sáu về xỉu một một ba này rồi qua tài hai ba sáu về xỉu nhé đó, lại một hai ba qua tài nhé hai năm sáu về xỉu có như trái này là phản này khi nó chén nó phản tất nhiên là có chén phản nhưng mà nó không nhiều bây giờ tôi sẽ đưa về xỉu cho anh em xem đó, 1, 3, 4 nhé Rồi, đưa qua tàng Đó, 4, 5, 6 này Đây là tôi vừa <clears throat> ờ, hướng dẫn anh em cách lắc ờ, bộ hột tài xỉu bay Bây giờ có những chén như này, thế hột như này Ví dụ như là 4, 5, 6 hay còn gọi là tứ ngũ thiên này Khi anh em lắc ấy Thì ờ, tất nhiên nó sẽ thường thường ấy như thế hột như này thì làng người ta hay đánh tài nhiều hơn nhưng mà thế hột này tôi sẽ đưa về xỉu cho anh em này đó một ba năm tôi sẽ làm lại một lần nữa nhé bốn năm sáu tôi sẽ đưa về xỉu đó bốn bốn hai rất là đơn giản đúng không rất hiệu quả vừa rồi tôi hướng dẫn anh em về cái à, cách lắc hột tài xỉu bay